cảnh quá đẹp đây đồng lúa bây giờ chúng ta sẽ đi văng lưới bán bắt cá phi cá rô phi à, đây sẽ văng ở dưới mấy con kinh này nè cá phi rất là nhiều rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình cảnh quá đẹp Lội vô cái cầu nhìn đẹp ghê Lần đầu tiên mới thấy mà đi văn lưới kiểu này Nó tự thiết kế, tự chế <laughs> dăng lưới xong rồi đi đuổi đuổi cá lừa cá cách dăng lưới này chắc mới thấy lần đầu có 102 mai không thấy cá nổi gì luôn nay <laughs> có có máy quay phim theo mấy con cá mắc cỡ không ổng như chặn hai đầu à, kiểu này mới thấy luôn <laughs> đi đuổi cá giờ cô thịnh nhảy xuống tắm ừ, <laughs> nhảy xuống bơi chặn hai đầu thôi ôi ôi ôi vừa hết không vừa đi cái dừa này phải làm cái bình không để nè này đang bể dừa ở đâu dấu này như cũ rồi đâu đâu có giờ địa điểm thôi hư lưới vô cái này cho lẹ cây này nó đại mới nghe đùng đùng phải phải làm bự nữa kìa à, xong lấy cái chai miệng chai coca bự á heo á rồi chưa rồi rồi rồi Ô Bự chán luôn Vô vô vô vô Đi đi đi đi Gỡ ra Ôi Má cá này về nấu canh chua Chua chiên bắt được cá vui rồi về Ôi, cá đã thiệt chứ ra cá bự ghê mày không biết gỡ đâu mày cầm nghe đây tới đây tao gỡ cho cầm đây nè mày cầm không ngay vô này chứ đừng hộp ừ cầm vậy đi con con cá đầu tiên nhanh gọn lẹ này đi đi xíu rồi có đồ ăn rồi dỡ cao lên đi cho nó chụp lại đó Đấy, chừng dân xuống kìa Cho xe qua đi Bắt khỏi đi Chơi đi chừng ông cá, ông cá, ông té không vậy Bắt cá nổi vô đi Con cá đầu tiên ừ. Ồ Có lý thế này cọp và nhúng cách này bảo đảm mới lạ chưa tụi nó chưa thấy đâu à. <laughs> vô <laughs> vô ờ cầm cái quai mà trụng đi vậy nhìn hẩm hiu quá mà cá phi nó không có tung lưới xuống Phải chậm nó luôn anh Ừ. luôn <laughs> làm vậy mấy mấy chi em cái nãy kiểu kia đâu có quá nhẹ lắm tét nắp luôn bơi xuống mày tắm là vui luôn cộng chứ không xính còn mấy quỷ nó nhỏ đụng bữa tay bốn hai nó đụng đụng đụng đụng đụng không có nào làm như dữ quá nó vô mém lên ừ dữ quá nhiều khi nó tấp vô là nó không có chạy bữa nào câu rắn mối nướng thử coi <laughs> mạnh lên mạnh lên mạnh lên tao mạnh lên tao ông tao vô vâng. ông lại đi xuống xuống này nè xuống này nè xuống xuống hòa nào đứng ờ, tục <laughs> lên <laughs> lên lên nó gắn từ lưng dính rồi từ từ từ nè nè nè nè nè mày cá mày cá mày cá làm thêm một bản tiếng tiếng Anh quá được không con nhỏ hơn hả đây cầm ăn bụng bụng nóc xe lưới luôn đứa này dăng chừng dài dài bằng lưa đó quay cho mấy anh chị phố coi nó khoái lắm <laughs> để cho này biết không Khoan đừng có giọng nữa Giờ lưới đừng bị đựng Rõ con rác hả mình vậy không biết bắt đi rồi nấu <laughs> dạ, ăn cá đó đầu bắt gặp nấu ăn cá đó thịt bầu không phải dạ ôi nó chạy rồi <laughs> trời dính một lượt bốn con luôn ở đây muốn kiếm đồ ăn ra điền xíu có là khổ, sợ đói à. <laughs> ngon quá cậu lại lên chỗ cái kia lại gần gần nữa mà đầu cậu mới chọn được hai hai đầu phải không một chút nữa nó chạy đầu nào nó chạy nhiều lòng phai quên đi cái phao nó nhịp nhịp đó đó đó đó nhìn thấy thấy cái phao không đó đó nó giật giật kìa để em tí lại đó không ừ. nhịp nhịp nhẹ chứ không có mạnh à nó nhịp nhịp nhịp nhịp phập phập kìa đó đó đó cá phi á <laughs> giọng cho nó nó giật mình cho nó lối ờ dính cái nữa dính cái phi đó cầm cầm cầm cầm đừng cứ dẫn cầm cầm lên chỗ này đi ờ, lối lưới dính cái phi vậy ơi má giật quá trời luôn á, mạnh lắm à, <laughs> nè cá bự rồi cá bự rồi để tao lấy cái lưới này đó để nó ổn không ừ ổn chi nội ruột đầu kia luôn cái chừng rối lưới ăn đây mình thấy dễ ăn thì chứ <laughs> về là ý là bèo á à, không có nhiều nữa. dễ ăn đi xíu ba con rồi mà đắp thêm chút nữa <laughs> nóng rồi à, ừ. ôi, ừ. ba con ký giờ chắc ký á con không tới ba con Mắn lên, đuổi cá đi, đuổi cá đi <laughs> Vui ha Thuộc về đi, đi vận động được lưới dữ lắm chuẩn bị hiện nguyên hình đó Ôi. ngay ngay ngay đây luôn thằng kia chứ hay quá anh đen ơi <laughs> nhà tao đạp cái bà nó động động con nào dưới đây có con nào không này con. thôi đủ bán con thôi <laughs> tham lam lại chưa được ba phút mà để xuống lấy lên con cái à, cái bụi lúp đó đó ớt hồi nào có cá thôi à, cá mà tháng ham này chứ đúng là miền tây đủ kiểu cách bắt cá tiêu bốn con hơn ký chắc rồi dãy dụa đi dãy dụa đi tao thử đi cầu khỉ ơi có té không ta đây người ta đi hàng ngày mà lo gì giả bộ té cái rớt điện thoại luôn trồng rau màu ờ, dưa leo hay là dưa à, gì khổ qua rồi thường hay trồng vàng hoàng hôn luôn lãng mạn dữ có địa điểm ở ngoài kinh không có bây giờ đi vô mương nhỏ ừ thanh niên đi phá làng trưa nắng đi chó sủa không ai cũng nghe được trời nắng hạn đợi mưa giông nắng giả man quá nắng ừ có con gì hết tiếp tục về địa điểm chuẩn bị có thêm một em dính ông đâu có tay hoài còn còn còn gì còn gì còn giật ra phải vậy chứ sao chuẩn bị bắt thêm em thứ năm con là chạy thêm chút nữa mát thấy là quê lắm nha con này nhỏ xíu nhỏ nhất ờ cũng cũng được một đến nỗi thả xuống nó chạy vô giật vậy đâu sao chứ <laughs> thả xuống nó dính liền đung đung đung đung đung không dính đất gì hết một em nữa đã bị bắt ờ, sắp rớt luôn nè Tên tên tên năm con Ôi Đi mỗi chân rồi chuẩn bị Chuẩn bị về thôi rồi về thôi, mỏi chân rồi Thu hoạch được 5 con là khá rồi Chim tung bay hót vang trong bình minh Thôi, giờ về làm à, món à, canh chua cà phê